Nhật tàu u ma chiều năm hoàng lượng cha nhà ba cha san lo chứng nhận nạn quan phan xiao ma lô cha dạ con chân nên chu quân phá ca yết ai lo nhon con nhon dây mai mai à, nhọn sơ chỉ lên tao sao quán sinh lơ quay nàn làm tin tay nhìn xiên án chánh giang thank you money. Oh, I do not know.